Mẹ ơi con nghe Hình như ở cuối phố có ai cay nhau Hòa trong tiếng pháo ồn ào Vài đứa lót choát Lại gây thêm chuyện pha phách Mấy người hàng xóm mặt sao nhăn nhó cồn cào Mùa xuân